cũng như là nó sẽ bao gồm những cái bộ phận nào cấu thành nên con máy uống ngầm này thì trước tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu sơ bộ trước và anh em nào à, muốn cần xem những cái thông tin chi tiết thì chúng ta có thể là đón theo dõi thêm trong những video tiếp theo và bây giờ chúng ta cùng nhau đi à, bắt đầu đi à, xem sâu qua về uh, bên ngoài của máy cũng như là hệ thống tủ điện và hệ thống hơi cũng như là bàn điều khiển của dòng sản phẩm này và anh em đang được quan sát đây là máy uống vòng DNC uh, mang thương hiệu Factor với màu sắc tranh ngọc lục bảo, màu thương hiệu độc quyền đến từ công ty Factor Việt Nam. Và anh em có thể nhìn thấy ở bên ngoài thì ờ, dòng sản phẩm này được thiết kế rất là to, rất là chắc chắn. À, và trên ờ, cái dòng sản phẩm này nó sẽ có nhiều cái điểm khác so với những cái ờ, máy cắt nhôm thông thường mà anh em được xem về cơ chế hoạt động cũng như là cách vận hành của dòng sản phẩm này nó cũng sẽ tương đối khác so với những cái dòng sản phẩm máy cắt nhôm hoặc là máy ép CNC thông thường à, và để đi sâu chi tiết về cách vận hành thì video là hướng dẫn anh em sử dụng máy uống vòng và bây giờ thì anh em ờ, chúng ta sẽ cùng nhau đi xem ờ, tổng quát xem trên dòng sản phẩm này nó được thiết kế như thế nào và đây là mặt trước của sản phẩm này anh em có thể nhìn thấy này. À, máy được thiết kế đó là chất trắng đây là có những cái bích tông và những cái con ờ, lăng này và anh em hôm nay chúng ta cùng nhau xem review thôi review về những cái cái con máy uống vòng trong những video tiếp theo thì chúng ta sẽ xem từng những cái à, bộ phận này sẽ có những cái chức năng gì hoặc là cái con mắt cảm biến này để khi mà đưa nhôm vào thì nó sẽ cảm biến như thế nào thì nó giúp cô chú chúng ta uống nhôm à, hình vòng à, cung hình hình à, chữ C và chữ U như thế nào đây những cái tay xoay để có thể là điều chỉnh được tất cả ốc thì đều được bắt bằng lục giác và đây là chỗ để ờ, chúng ta đưa hơi vào cho máy sử dụng thì máy thiết kế rất là to đây là một vòng để máy cũng vòng máy thiết kế rất là to nhưng mà con máy rất là chắc chắn à, ở đây là bàn điều cái bàn điều khiển của máy máy được vận hành và điều khiển bằng hệ thống sensi đây em bật điện ở đây là em à, bật điện lên để anh em có thể là được xem về cái à, hệ thống bàn điều khiển nè thì máy móc hoạt động rất là ok anh em ạ đang điều khiển khi được việt hóa hết anh em có thể thấy là máy được sử dụng đây là hoàn toàn bằng tiếng việt đây ạ đây trên máy này nó sẽ lập trình được cho anh em đây là lập trình kiểu c này lập trình kiểu u này nhiều lần kiểu u này và đây anh em có thể là điều chỉnh được những cái thông số đây ạ khi mà chúng ta đầu tư làm sản phẩm này về sử dụng thì ờ, bên công bộ phận kỹ thuật của công ty Factor sẽ hỗ trợ cho anh em về việc uh, sử dụng căn chỉnh cũng như là cộng có những cái thông số kỹ thuật cho chúng ta sử dụng và đây đây là sơ qua về hệ thống này điều khiển thì nếu anh em nào muốn xem chi tiết cách vận hành thì chúng ta theo dõi ờ, trong những cái video sắp tới nhé. và phía đây là sẽ là hệ thống tủ điện và trên dòng sản phẩm này thì sẽ được uh, thiết kế tủ điện này Nên anh em thấy có sự khác biệt trên ờ, dòng sản phẩm này về tủ điện tủ điện to hơn rất là nhiều và dây điện thì cũng được uh, thiết kế là dây điện hội đồng chắc chắn nha chuyển đổi nguồn đầy đủ hay là sơ qua về hệ thống tủ điện đây là tổng quan về à, sản phẩm máy uống vòm tháng 10 sản phẩm mới ra mắt của công ty Factor Việt Nam đây chúng ta xem Và đây là review về sản phẩm này thôi và để anh em biết thêm thông tin chi tiết về dòng sản phẩm máy uống vòm này